Xin chào quý anh chị, hôm nay em sẽ dẫn quý anh chị tới thăm một căn nhà gần khu du lịch Hồ Than Thử Đường vào nhà là đường ờ, ô tô nha quý à, Đường để ờ, ra Hồ Than Thử đấy, gần lắm Từ ờ, trục chính đi vào nhà khoảng tầm 150 mét thôi ạ à. Và bây giờ thì em mời quý anh chị đi vào nhà tham quan ha Khu vực này trước đây được nhà nước cấp cho các cán bộ làm bên học viện quân đội nha quý anh chị. Xung quanh tập trung nhiều biệt thự lớn và an ninh rất là cao. Và em muốn giới thiệu cho anh chị là căn nhà này ha. Nhà có kết cấu một trệt, một lầu, ba phòng ngủ, hai phòng khách, hai toilet, phòng bếp và sân đậu ô tô. Đất thì ngang 7 m nhưng mà nở hậu 9 m nha quý anh chị. Bây giờ thì mời ờ, quý anh chị đi vào tham quan. Đầu tiên là phòng khách nhà xây theo kiến trúc hồi trước nên ờ, các không gian thì rất là rộng đây là phòng bếp ạ à. đi ra sau thì có đường luồng nha quý anh chị nhà thoáng bốn mặt nhà được gia chủ xây để mục đích sử dụng nên là cũng chưa có tận dụng được hết công năng với diện tích trên 200 mét vuông thì nhà này có thể cải tạo lại và xây dựng để kinh doanh như là khách sạn, homestay hay là nhà trọ có ổn định lâu dài nhà với hai mặt tiền thì rất là thoáng và không bị che khuất tầm nhìn đây là view ở ngoài ban công em quay cho quý anh chị xem ha nhà này có pháp lý là sổ riêng nông nghiệp nằm ở hướng đông bắc và hướng tây bắc cách trung tâm khoảng tầm 5,5 km ở đây thì gần chợ trường học và khu doanh trại quân đội nha quý anh chị vị trí này thì vừa thuận tiện để kinh doanh và nghỉ dưỡng định cư lâu dài Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em. Nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi nhiều video tiếp theo nha. Xin kính chào và hẹn gặp lại.